còn gì mà tính em mới thôi lần kiều quá giới anh đời này được có vườn đã cất hông kìa Em ok là anh sẽ rước em về Mình thừa ba má tính cái chuyện trầu cao Một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi quê hương em còn hoa thơm ngát hương tình xe duyên thành đôi hai đứa chúng mình mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dệt con gì mà tính em ơi thôi lần kiều hoa với anh đời này được có bao lâu yêu mình em mãi thôi họ hàng mình kết không gia ông bà ta sẽ vui tiệp hồng ngày cưới trao tay ta sẽ xứng nhau